lễ hội KT mọi người nhớ theo dõi cho đến hết video và đừng quên nhấn chuông nhấn like để ủng hộ mình nhé và chúng tôi xin nhắc lại hiện nay và kiểm tra các chuẩn bị để và là hòa biết cả là á à gặp lại để phun ngọt lâu ấy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 thôi miếng thôi thôi dọn với thôi thôi dọn với đây là không thấy không có miếng phục phục lỡ ra nó mà thêm mình mà phục cái à à bên đây là mấy mấy mấy giờ đó có là hút tham ăn là coi giang tôi là phải phải chút to thế anh em coi nhận nhận không là hút là nó cái lùng không cây vài mấy cái tóc rồi tới ta tôi không không mạnh mà na không ตกลาตาโล Kem bà đây hả? Ờ, đâu lấy. Đây đây nó lại cách mét 10 mét đi. Bé bắt. Lại đây đi. Hả? Đây là tổng quay đây nha mọi người. Trần tới săn bằng đống hồ đất rồi mọi người. Đi qua cái cầu này, đi qua một xíu nữa là sẽ tới săn bằng đống ở đó thì ờ, có ờ, một đội ờ, múa đứng ở đó chờ múa khi nào mà rất y trang tới sân vận động thì sẽ bắt đầu múa nha mọi người chạy ra trước đi và tới sân vận động rồi nha mọi người bắt đầu múa rồi rồi rớt y trang vào sàn vận động nha Come on. ngồi vội thắt tim hồn đau những xưa lại nước nào Băng tu dòng sông mắt trăng lòng vẫn vương niềm nhớ hương tình đắm say tiếng lòng ấm vang trong tình yêu bóng tu đã biên nắng trói chặt vì ngôi tôi tim hồng bao kính xưa lại ngước lòng ông tu rằng ca bình nắng trói chặt thường huyện ủy ông Tạ Quang Minh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và ông Lê Hoàng Hùng phó bí thư thường huyện ủy trưởng đoàn công tác của a tay thật to lên để chúc mừng bạn đã trao qua lại đây rồi xin dừng lại xin dừng lại à, xin dừng lại khoảng uh, 3 phút à, xin mời uh, à, cả sư bước lên để ban tổ chức sẽ có những bông hoa tặng à, xin mời đội rất lây xin mời đội rất lây chúng ta cũng uh, à, nhận những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức Partnership Lợi KT. Xin mời. À, xin mời Tạc Đại Sư. À, xin mời tất cả các vị đại biểu quan khách khách quý có mặt trong buổi uh, à, KT ngày hôm nay xin cho một tràng vỗ tay thật to lên để chúc mừng xin cảm ơn kính thưa quý vị và các vị quan khách đoàn rước y trang đang đi ngang qua lễ đài và nhắn những bó hoa tươi thắm của từng đại biểu cho đoàn rước y trang và xin ờ, chúc cho tất cả quý vị con khách bà con sẽ cần về tham dự đội kt ngày hôm nay gửi một mùa kt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc và chúc cho tất cả quý vị con khách chúng ta luôn luôn làm ăn phát đạt xin tất trọng và cảm ơn tất cả quý vị con khách chúng ta sẽ gần kính thưa quý vị đại biểu thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội kt bắt đầu đồng bào trăm là một trong năm mươi dân tộc anh em của đại gia đình dân các dân tộc Việt Nam đa dạng của văn hóa Việt Nam. Hôm nay, Cần Đầu xanh lại vui tươi, nô nức đón mừng lễ hội ca truyền thống. Rộn ràng tiếng trống đi ngang, Saranai với hát bằng lăng tiếng đồi, ôi mùi